Chào các bạn, chào các bạn trở lại với nhóm review Hôm nay ờ, nhóm xin giới thiệu về ờ, một sản phẩm mới đó là led huy hiệu ờ, và hướng dẫn cách sử dụng của sản phẩm này thì trên tay mình đây là led huy hiệu màu đỏ ngoài ra thì cũng có loại led hiệu màu xanh dương đây bộ sản phẩm này gồm đây bên trong gồm có một led huy hiệu này một đốc sạc và một dây uh, micro USB dây này thì à, vừa để à, sạc pin cho sản phẩm và vừa để nạp chương trình cho sản phẩm trên tay mình đây là cái led à, huy ạ thì ở mặt trước mặt trước là cái màn hình hiển thị màn hình led ma trận thì gồm có 11 cột à 11 dòng và 44 cột thì tổng cộng là có 484 led này và phía bên tay trái này có một cổng micro usb để sạc pin cho cho cái led huy hiệu này và đồng thời là sử dụng cái cổng này để làm chương trình từ máy tính xuống làm hiệu ứng và dưới đây là một cái ờ, công tắc bật tắt công tắc bật tắt on off đây thì ở bên này có một cái nút nhấn để mình ờ, chuyển các cái chế độ chọn các chế độ hoặc là tăng giảm độ sáng của led trên ờ, màn hình hiển thị và ở giữa đây có một cái kim băng kim băng này và một thanh nam châm thì hai cái này để mình cố định lên lên áo hoặc là các cái bề mặt mà mình mong muốn rồi thì sau đây nhóm sẽ hướng dẫn các bạn là sử dụng và cài đặt chương trình cho tí lên uh, nguyên liệu này rồi. Vâng. rồi vâng. thì uh, đầu tiên các bạn vào uh, trang uh, bán linh kiện vn các bạn tìm cho mình uh, led nguyên liệu đây thì có hai loại led là led màu đỏ và led màu xanh dương ở, ở trên uh, trang web này đã có link để download phần mềm uh, nạp cho uh, nạp uh, nạp hiệu ứng cho led video các bạn nhấn đây và tải về anh em thì uh, sau khi uh, tải về đây các bạn là ờ, uh, giải nén ra ok đây mở lên thì ờ, để ờ, nạp ờ, hiệu ứng cho thì các bạn hiệu ứng cho led huy hiệu các bạn à, khởi động cái phần mềm này mini led Đó, trên đây là giao diện của phần mềm này thì đây là cái, cái mình có thể loát các cái file new này option tool này à, gửi data xuống bây giờ mình có thể chọn được cái um, ngôn ngữ à, đây là chọn này thì ở ờ, đây mình có thể nạp được ờ, tám một hai ờ, tám cái hiệu ứng tám cái chuyển hiệu ứng này thì đầu tiên các bạn kết nối cái led vi hiệu này với lại máy tính thông qua cổng micro USB này Đây. Đây, sau khi kết nối Rồi, thì uh, sau khi kết nối thì uh, chúng ta bắt đầu uh, tạo hiệu ứng này ở đây thì có một hai bốn tám thì mình sẽ viết lần lượt từ 4 đến 8 à, các bạn nhấn vào cái dòng edit này nhấn vào đây này thì mình có thể thêm file text này file word này ảnh này hoặc là các cái file ảnh cái file logo đây thì ở đây mình sẽ thêm chữ này là dòng một này các bạn có thể viết vào đây đây mình viết là nhóm gì ok cái này là giống và ở đây có các cái ờ, hình ảnh này ờ, mũi tên mũi tên này đây là chọn ờ, mình sẽ hiển thị ở giữa hay là tức là căn này trái căn này phải hoặc là căn này giữa đấy thêm các cái ký tự đặc biệt vào này này trái tim này rồi ok ở đây là chọn cái um, hiệu ứng này đây là auto là nó sẽ chạy lần lượt từ tôi chạy uh, mỗi lần nó sẽ chạy một cái um, hiệu ứng khác nhau này thì đây mình sẽ chọn là dịch sang trái này và không dừng lại đây các bạn có thể xem cái ờ, nó chạy demo ở demo ở trên cái ờ, đây đây là hiển thị luôn này dịch trái này dịch sang phải này đây dịch trái các bạn có thể xem demo ở trên đó thì đây mình sẽ chọn là dịch phải rồi ở đây sang cái uh, speed này speed này là mình chọn tốc độ đây có nhiều tốc độ đó thì chọn ở đây mình chọn mình chọn là ba đi rồi cái này là chọn là thời gian thời gian thì nó đứng ở thời gian nó đứng hiển thị ở trên màn hình đây là cái um, đường ba xung quanh đó là trạng thái đường ba xung quanh rồi tương tự các bạn làm ở dưới này mình sẽ cho một uh, cái file word vào thì đây này đây là chọn phông chữ này đây các thứ này in đậm này nghiêng này cái chân và căng lề chọn kích cỡ này đây mình sẽ viết là Adobe ừ, cái này các bạn có thể viết uh, có dấu rồi nhé không gì tiếp rồi ok cái này đối với lại uh, à, firewall này các bạn phải chỉnh cho nó về đúng giữa cái màn hình thì uh, khi mình đặt hiệu ứng xuống thì màn hình nó mới hiển thị này đó đây ở đây thì mình thường chọn là âm 3 thì nó sẽ ở giữa luôn ok đây cũng chọn tương tự này mình chọn dịch, à dịch trái đi trái tốc độ này tốc độ 2 này đường bao rồi ở dưới đây thì uh, mình không có hình ảnh nên là mình sẽ không thêm hình ảnh vào đây và chỉ demo cho các bạn là một số cái ờ, chữ thôi ví dụ như ở đây là mình có thể viết ra biển số xe hoặc là số điện thoại thì mình viết là ờ, biển số xe mười 17 ba hai hai chín rồi cho thêm ký tự vào đây tạm dương ok cái này mình sẽ cho nó, chạy tăng rồi dòng thứ ba mình sẽ cho là 17 gạch ngang này cái ba tăng giữa này tăng giữa ok và hiệu ứng là đây tốc độ 5 đứng ở màn hình 5 giây có đường bao thì uh, sau khi uh, tạo xong uh, ờ, 8 cái dòng uh, hiệu ứng ở trên này và các cái uh, effect này tốc độ và thời gian hiển thị uh, rồi các bạn nhấn vào xem xem gửi xuống và đây là thanh uh, báo trạng thái này success là đã thành công rồi ok nhìn này ở dưới uh, huy hiệu mình đã nào xuống các cái hiệu ứng này nó sẽ chạy theo hiệu ứng này đây mình khởi động lại để cho các bạn xem đây báo ờ, sạc đang sạc pin này chạy các hiệu ứng mà mình vừa đặt xuống đây Đó, ờ, thì ờ, để chỉnh cái tức là mình muốn hiển thị từng từng hiệu ứng một thì mình chỉ cần nhấn này đó chạy hiệu ứng này hướng ba thứ tư này 5 6 7 8 đó đấy m từ 1 đến 8 là nó sẽ chạy từ 1 đến 8 rồi thì à, để chỉnh cái à, độ sáng của led này các bạn nhấn giữ nút nhấn giữ cái à, nút này đó, 25 phần trăm độ sáng 25 phần trăm các bạn nhấn giữ lần thứ hai nó sẽ lên 50 và lần thứ ba là 75 và lần thứ tư là sẽ lên 100 đó nhấn giữ Đúng rồi Nhấn giữ tiếp Lên 75 Nhấn giữ lần nữa là lên 100% độ sáng Ok Đây mình rút sáng ra Và bật cái công tắc ở đây Đây báo trạng thái pin Đó Các bạn có thể đeo lên ờ, ngực hoặc là gắn vào đuôi xe máy Ok Rồi thì cái à, video ờ, giới thiệu về cái led huy hiệu và cách sử dụng phần mềm cách nạp và hiệu ứng xuống và tạo hiệu ứng thì ờ, đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã xem video và nếu các bạn có thắc mắc gì về phần mềm và cách tạo hiệu ứng hay là bất kỳ cái ờ, thắc mắc nào về sản phẩm này hãy comment ở phía dưới để nhóm biết và sẽ cố gắng giúp đỡ các bạn thì hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau